Rồi nhiều vậy tơ vương nhiều tơ vương môi chào đầy lưu nhìn lên hàng ngày xem con cô vi này đã đi đâu trong và quay rồi chiếc người muôn nơi không cùng nằm châu trên thì cô vi chiếc người muôn nơi không cùng nằm châu trên thì cô vi kinh tế nhiều vậy tơ vương nhiều chẳng thể người bên dần chờ chờ đợi là tiêu không thể phất lờ khi anh rồi như vậy tơ buông nhiều tơ vươn môi chẳng thể đưa nhìn về hàng ngày coi con cô đi nay đã đi đâu biết tay trong pha giết người muốn nơi khắp một năm trao chết vì tội vì y tế như giấy ta vươn nhiều đau vui mỏi chẳng thể lương không thể phân lờ thì ai nhìn hàng ngày xem con cô vì nay đang đi đâu trong và quay rồi